Alo, à vâng xin chào tất cả anh em Cảm ơn anh em đã quay trở lại với kênh sơ cầu Minh Châu của mình ạ Kênh thứ hai là kênh sơ cầu Phan Quân Kênh chuyên cho cầu thủ số Đà Miền Bắc cho anh em tham khảo ngày và lời nói đầu tiên cho mình xin được thay mặt anh em đồng lập kênh anh em đồng một số xin được gửi lời chào lời chúc sức khỏe đến tất cả anh chị em và chúc tất cả anh chị em có một buổi tối ấm áp bên gia đình và người thân yêu của mình ạ vâng trước mặt anh em đây là bảng kết quả bình thường của ta thứ tư ngày 25 tháng 3 năm 2020 giải đặc biệt của ta có dạng số 54296 càng hai đầu 926 tổng đề là tổng đề 05 và in cho anh em bộ đề nhất đó là bộ đề 14 đúng ạ vâng để điểm nhanh một chút thì phần lô của chúng ta ngày hôm nay thì các đầu lô của chúng ta ngày hôm nay ra đều anh em nhé lô tập trung về nhiều nhất đó là đầu đầu 1 đúng không ạ? Và tiếp theo nữa là đầu 8 phải không ạ? Xét về lô hai nháy thì ngày hôm nay chúng ta có chú lô là chú lô 68 hai nháy phải không ạ? Đó. Và tiếp theo nữa đầu 7 thì chúng ta có chú lô 73, đầu 8 thì có chú lô 82 và 84 phải không ạ? Lô ngày hôm nay ra ít nhất thì có đầu 9 có 96, đầu không có chú lô 00 phải không ạ? Đầu 2 có chú lô 21 phải không ạ? Đó. Và cũng rất lâu rồi mình không lên video và đưa ra cho anh em những số để anh em tham khảo hàng ngày và mình cảm ơn những anh em nào luôn luôn xem và luôn luôn ủng hộ kênh mình và like kênh mình đấy thì mình xin chân thành và cảm ơn đến tất cả anh em và một tuần rồi mình không lên được video anh em ạ vì máy tính của mình có trục trặc nên mình phải đưa đi bảo hành đấy nên là ngày hôm nay thì mình mới lấy đi về được thì mình lên video lại và đưa ra cho anh em những con số anh em tham khảo ngày mai đúng ạ thì anh em xem anh em kết trùng máu trùng cầu thì anh em chơi không kết không trùng máu không trùng cầu thì không chơi và không bỏ tiền đúng ạ đấy còn à, mình hy vọng mình lên video thì anh em xem anh em để lại cho mình những nút like và những đăng ký anh em nhé và đó là cái niềm tin và động lực từ anh em dành lại cho mình và mình sẽ đáp trả lại cho anh em đó là những con số chuẩn để anh em chơi hàng ngày nhỏ nhẹ xòa lại bị hơi đúng không ạ còn anh chị em nào mà muốn đánh to quất lớn cơ máu có tiền đánh để vào bờ đánh để gần nợ thì anh em kết bạn zalo với mình anh em nhá đó nếu đó là trường hợp anh em kết bạn zalo với mình anh em cảm thấy xem ở dưới kênh mình đưa ra cho anh em những con số chuẩn thì anh em kết bạn Zalo với mình đúng không ạ? Thì mình sẽ giúp anh em nào xa bờ loạn số thì anh em lấy những con số ở mình và đánh tối sổ thì anh em sẽ cho mình một chút lộc đó đúng không ạ? Đấy, TV nói thật với anh em thì làm gì thì làm chúng ta cũng dựa lên may mắn cả đúng không ạ? Bên anh em đội ngủ sơ cầu đội ngũ số cùng với anh em ạ. Chốt số cho anh em cầu kèo lọc lựa đúng là cầu kèo rất đẹp đúng ạ, rất đẹp luôn. Nhưng nó về không nữa thì chúng ta phải tùy vào duyên và tùy vào may mắn đúng ạ dựa trên may mắn đúng ạ đó và chắc chắn thì bên mình phải hơn hơn tất cả anh em thôi vì anh em đội ngũ sư câu đội ngũ thuật số ăn rồi cắm mặt vào máy tính và tìm ra cho anh em những cái cầu kèo những con số chuẩn nhất để em ra và chốt cho anh em ở trên kênh thì anh em tham khảo và ở trên zalo thì để anh em chơi để anh em vào bờ đúng ạ đó là những lời nói từ đáy lòng mình và mình muốn dành đến cho tất cả anh em nào đang xa bờ loạn số anh em tham khảo ở trên này thấy ok chuẩn logic anh em kết bạn zalo với mình mình sẽ giúp anh em vào bờ đúng không ạ đó và không để mất thời gian của tất cả anh em nữa thì mình xin phép quay vào bản đề tuần sẽ cầu và chú số cho anh em ngày mai và trước mặt anh em đây là có bạch thủ đề 96 giờ đúng không ạ Ngày 25 tháng 3 năm 2020 Cách tới một ngày là u một và ngày mai đúng không ạ Ngày 26 tháng 3 năm 2020 đúng không ạ Và cầu này mình đưa ra cách cho anh em đó là 4 tuần sống anh em nhá Và anh em cùng mình đếm này 1, 2, 3, 4 Chưa lỗi đúng ạ, bốn tuần cuộc sống đúng ạ Thì chúng ta có đó là con bạch thủ đề 04 và tương con bạch thủ đề không bốn anh em đã lên cho mình này một hai ba bốn đúng ạ thì chúng ta có đó con bạch thủ đề 82 và con bạch thủ đề 82 và con bạch thủ đề 04 và u màu vàng của chúng ta nó được sinh ra và thành lập như thế nào thì bây giờ mình sẽ phép được đánh dấu và phân tích cho tất cả anh em đúng ạ con bạch thủ đề 82 tổng đề là tổng đề 05 bộ đề là bộ đề 23 đúng ạ nó được sinh ra và thành lập như thế nào thứ tư có bạch chủ đề 82 Anh em từ từ cho mình một ngày Xin lỗi nhé em Lùi lại cho mình một ngày và cách lại cho mình hai tổ cuộc trống Thì chúng ta có đó có bạch chủ đề 04 Và có bạch chủ đề 05 đúng không ạ Thế anh em lấy con không là con không hàng chục của ngày mùng 8 tháng 1 năm 2020 đúng không ạ? Anh em kết hợp với con năm là con năm hàng đơn vị của ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020. Anh em lấy không kết hợp với năm sẽ thành năm đúng không ạ sinh ra cho anh em một tổng đề đó là tổng đề 05 anh em nhé và trả thẳng về cho anh em một bạch thủ đề là có bạch thủ đề 82 tổng đề là tổng đề 05 bộ đề là bộ đề 23 đúng không ạ và đó là tay đầu, tay đầu tiên anh em nhé và tay thứ hai của chúng ta thì từ có bạch thủ đề là có bạch thủ đề 82 anh em lùi về cho mình hai ngày cổng trống và cách lại cho mình ba tổ cổng trống à xin lỗi anh em cách lại cho mình một tổ cổng trống thì chúng ta có đó là có bạch thủ đề 08 và có bạch thủ đề 26 đúng không ạ thì anh em lấy con bài là con bài hàng trăm này có bài hàng trăm của ngày 24 tháng 12 năm 2019 Anh em kết hợp với quân 8 là con 8 hàng đơn vị Của ngày 31 tháng 12 năm 2019 đúng không ạ Anh em lấy 7 kết hợp với 8 sẽ thành 5 phải không ạ 7 kết hợp với 8 sẽ thành 5 Sinh ra cho anh em một tổng đề đó là tổng đề 05 Và trả thẳng về cho anh em một tổng đề là một tổng đề 82 Tổng đề là tổng đề 05 Bộ đề là bộ đề 23 đúng ạ Và đó là tên thứ hai anh em nháp Và tên thứ ba của chúng ta thì từ có mạch thủ đề là có mạch thủ đề 82 đúng ạ 82 anh em lùi về cho mình hai ngày và cách lại cho mình một tổ hợp trống thì chúng ta có nó có bạch thủ đề xin lỗi anh em cách lại cho mình hai tổ hợp trống thì chúng ta có nó có bạch thủ đề 54 và con bạch thủ đề 08 đúng ạ của tay thứ hai đúng ạ thì em lấy này anh em lấy con 9 là con 9 hàng vạn của ngày 31 tháng 12 năm 2019 anh em kết hợp với con 1 là con 1 hàng vạn của ngày 7 tháng 1 năm 2020 đúng ạ anh em lấy 9 kết hợp với 1 trở thành 5 à xin lỗi anh em 9 kết hợp với một trở thành không đúng ạ sinh ra cho anh em một tổng đề đó là tổng đề 05 anh em nhé và trả thẳng về cho anh em một tổng đề là có một tổng đề 82 tổng đề là tổng đề 05 bộ đề là bộ đề 23 đúng ạ và đó là tập thứ ba anh em nhé đây và mình sẽ phân tích lại cho tất cả anh em đúng ạ mình sẽ phân tích lại cho tất cả anh em rõ ràng cụ thể hơn đúng ạ và từ xin lỗi anh em chút nhá mình à, đây từ cái bạch thủ đề 82 anh em lùi về cho mình một ngày và cách lại cho mình hai tuần cuộc trống thì chúng ta có đó là con thủ đề 04 và con thủ đề 05 đúng không thế anh em lấy con không là con không hàng chục của ngày mùng 8 tháng 1 năm 2020 anh em kết hợp với năm hàng đơn vị của ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020 đúng không ạ anh em lấy không kết hợp với năm trở thành năm sinh ra cho anh em một tổng đề đó là tổng đề 05 anh em nhá và trả thẳng về cho anh em bạch thủ đề là có bạch thủ đề 82 tổng đề là tổng đề 05 bộ đề là bộ đề 23 đúng ạ và đó là tay đầu tiên và tay thứ ba của chúng ta thì từ con mạch thuộc đến 82 anh em lùi về cho mình hai ngày hộp trống và cách lên cho mình một tuần hộp trống thì chúng ta có đó con mạch thuộc đến 08 và con mạch thuộc đến 26 đúng ạ mình xin lỗi anh em một chút nhá mình thử lái mic một cái nhá alo alo à, vâng xin chào alo à, vâng xin chào tất cả anh em đây và anh em lấy con 8 là con 8 hàng đơn vị của ngày 31 tháng 12 năm 2019 anh em kết hợp với con 7 là con 7 hàng hàng trăm của ngày 24 tháng 12 năm 2019 anh em lấy 8 kết hợp với 7 trở thành không 8 kết hợp với 7 trở thành 5 đúng không ạ sinh ra cho anh em một tổng đề đó là tổng đề 05 và trả thẳng về cho anh em có một chủ đề là có một chủ đề 82 tổng đề là tổng đề 05 bộ đề là bộ đề 23 đúng không ạ và đó là tay thứ tay thứ hai anh em nhé và từ tay thứ tay thứ ba của chúng ta thì từ một chủ đề 82 anh em lùi về cho mình hai ngày hộp trống và kết cho mình hai tuần trống thì chúng ta có nó có một chủ đề 54 và còn 08 đúng không ạ thì anh em là con chín là con chín hàng vạn của ngày 31 tháng 12 năm 2019 anh em kết hợp với con một hàng vạn của ngày 7 tháng 1 năm 2020 anh em lấy chín kết hợp với một trở thành nặng không đúng ạ sinh ra cho anh em một tổng đề đó tổng đề 05 anh em nhé và ba ra của chúng ta đều về tổng này tổng 05 đúng ạ nghiêng về cho anh em có bạch thủ đề là có bạch thủ đề 82 tổng đề 05 bộ đề 23 phải không ạ và đó là ô đầu tiên và tay đầu tiên của con bạch thủ đề 82 tổng đề 05 đúng ạ và mình lại tiếp tục xin phép keo xuống con bạch thủ đề là con bạch thủ đề 04 đúng ạ tổng đề là tổng đề 49 bộ đề là bộ đề 04 đúng ạ và nó được tương tự như tại trên con bạch thủ đề 82 anh em nhá và từ con bạch thủ đề 04 anh em lưu về cho mình một ngày và cách là cho mình hai tuần một trống thì chúng ta có đó là con bạch thủ đề 47 và con bạch thủ đề 15 anh em nhá thì anh em lấy con 4 là con 4 hàng trục của ngày 12 tháng 2 năm 2020. Anh em kết hợp với các năm hàng đơn vị của ngày 5 tháng 2 năm 2020. Anh em lại 4 kết hợp với 5 trở thành 9 đúng không ạ? Sinh ra cho anh em tổng đề đó là tổng đề 49 và trả thẳng về cho anh em có thể trả thẳng về cho anh công mạch thủ đề là công bạch thủ đề 04 tổng đề là tổng đề 49 bộ đề là bộ đề 04 anh em nhá và đó là tên đầu tiên và tay thứ hai của chúng ta thì từ có mạch chủ đề 04 anh em lùi về cho mình hai ngày và cái là cho mình một tuần sống thì chúng ta có đó là con bạch chủ đề 10 và con bạch chủ đề 40 đúng ạ thì anh em lấy con không là con không hàng đơn vị của ngày 4 tháng 2 năm 2020 anh em kết hợp với 9 là của 9 hàng trăm của ngày 28 tháng 1 năm 2020 anh em lấy không kết được với 9 trở thành 9 đúng không ạ sinh ra cho anh em tổng đề đó tổng đề 49 và trả thẳng về cho anh em tổng đề là có mặt tổng đề 04 tổng đề 49 bộ đề là bộ đề 04 anh em nhé và đó là tay thứ hai anh em ạ và tay thứ ba thì từ có mặt tổng đề 04 anh em lùi về cho mình hai ngày vẫn tiếp tục lùi về cho mình hai ngày anh em nhé đây xin lỗi anh em nhé lùi về cho mình hai ngày và cách là cho mình hai tổ cuộc sống thì chúng ta còn đó là con mạch thủ lĩnh 96 và con bạch thủ lĩnh 10 đúng không ạ thế anh em là có bốn là có bốn hàng vàng của ngày 14 tháng 2 năm 2020 anh em kết được vượt không là cũng không hàng vàng của ngày 11 tháng 2 năm 2020 anh em lại bốn kết được việc không trở thành bốn đúng không ạ sinh ra cho anh em tổng đề đó là tổng đề 49 anh em nhé và nghiêng về cho anh em con mạch thủ đề là con mạch thủ đề 04 tổng đề 49 bộ đề 04 anh em ạ và ba tay của chúng ta đều hệ tổng là hệ tổng 49 đúng không ạ nghiêng về cho anh em con mạch thủ đề là con mạch thủ đề 04 đúng ạ Tổng đề 49 bộ đề 04 đúng ạ Ngày hôm nay hơi mệt một chút anh em ạ Nên là nói không được logic và ok cho lắm Mong em thông cảm cho mình anh em nhé Chỉ quan trọng là cầu kèo Đưa ra cho anh em ok là được đúng ạ Không nhầm lẫn là được đúng ạ Đấy và chốt số chuẩn cho anh em mà được phải không ạ Còn nói thật thì ngày hôm nay giọng nói của mình nó không được chuẩn mấy anh em ạ nên là mong anh em thông cảm cho mình anh em nhé đấy còn anh em xem mà thấy ok và thấy logic thì anh em để lại cho mình những nút like và những nút ký anh em nhé đó và mình sẽ phép được kể số ô màu vàng ngày mai ngày 26 tháng 3 năm 2020 đúng không ạ và để trước tiên phân tích cho anh em thì mình đánh dấu một ô một ô tay thứ ba màu đỏ để và phân biệt tay phụ anh em nhé đây là tay phụ mình sẽ cua màu đỏ vào đây đấy và mình sẽ phân tích hai tay trước và tay màu đỏ thì mình sẽ phân tích sau cùng và nói rõ cho anh em đúng không ạ đây để mình chỉnh ngay một chút anh em nhé đây và đây anh em ha từ ô màu vàng của chúng ta thì anh em lùi về cho mình ngày hôm nay cái là cho mình hai tủ cuộc trống thì chúng ta có nó có mạch thủ đến 98 và còn 24 đúng không ạ thì nghe em là con 8 là con 8 hàng chục của ngày 18 tháng 3 năm 2020 anh em kết hợp của bốn hàng đơn vị của ngày 11 tháng 3 năm 2020 anh em đánh 8 kết hợp việc 4 trên thành 2 đúng không ạ sinh ra cho anh em một tổng đề đó là tổng đề 27 anh em nhá và nghiêng về cho anh em ôm vào vàng ngày mai và đó là tay đầu tiên anh em ạ đó là tay đầu tiên anh em nhá và tay thứ hai của chúng ta thì anh em lùi về cho mình hai ngày hỏng trống Cách lên cho mình một tổ khoảng trống thì chúng ta có đó là con tổng đề 49 và con 23 đúng không ạ? Thì anh em lại có 9 là con 9 hàng đơn vị của ngày 10 tháng 3 năm 2020. Anh em kết hợp với 8 là con 8 hàng xăm của ngày 3 tháng 2 năm 2020. Anh em được 9 kết hợp với 8 sẽ thành 7 đúng không ạ? Sinh ra cho anh em một tổng đề đó là tổng đề 27 anh em nhá. Và nghiêng về cho anh em là ô màu vàng ngày mai và hai tay của chúng ta đều là hệ tổng là hệ tổng 27 anh em nhá. Và mình sẽ bắt cho anh em tổng cứng là ngày mai là tổng đề 27 anh em ạ và tổng phủ thì mình có khoác là ô màu đỏ đúng không ạ thì tổng phủ thì từ ô màu vàng anh em lùi về cho mình hai ngày và cái lên cho mình là có con bạch thủ địch 67 và con 49 đúng không ạ thế anh em lấy con 8 là con 8 hàng vàng của ngày 10 tháng 3 năm 2020 anh em kết hợp của năm hàng vạn của ngày 17 tháng 3 năm 2020 anh em 18 kết hợp với năm đúng không ạ 8 kết hợp với năm trở thành 3 sinh ra cho anh em một tổng đề đó là tổng đề 38 anh em nhá tổng cứng là tổng đề 27 và tổng phụ là tổng đề 38 đúng không ạ đó Tí anh em xem anh em thấy hai dòng này ok logic trùng máu trùng cầu thì anh em hãy chơi đó có chơi thì vui chơi trả bá bị hơi thôi anh em ạ à. vì thật ra mình lên video mình nói rất nhiều rồi nhưng con số ở trên này cầu kèo đường lối trên này thì có thật anh em ạ à. nhưng tỷ lệ ăn thì chắc chắn nó sẽ thấp rồi vì sao vì sổ xong có một tiếng hoặc là hơi một tiếng để soi cầu và đưa ra cho anh em những cái cầu kèo đường lối để anh em tham khảo thôi anh em ạ còn chắc chắn và đảm bảo thì mình không nói được anh em nhé vì thật ra ở trên zalo hay ở trên kênh chúng ta cũng dựa trên may mắn cả những dựa trên may mắn thì ở trên zalo nó may mắn ăn cao hơn vì như thế nào vì một ngày mình có 24 tiếng để soi và đưa ra cho anh em một con số phải bằng chuẩn đúng không ạ thì tất nhiên tỷ lệ may mắn và tỷ lệ ăn ở trên zalo thì nó cao hơn còn ở trên kênh thì thật ra là hôm ăn hôm trượt cũng có anh em ạ hoặc là ăn thông cũng có anh em ạ đó là dựa trên may mắn anh em ạ và tỷ lệ ăn thấp ở trên kênh đúng ạ đấy mình nói mình phân tích cho anh em anh em thấy ok thấy logic thấy hợp tình hợp lý thì anh em để lại cho mình những like và những đăng ký anh em nhé và đó là cái niềm tin và động lực để mình lấy video hàng ngày cho tất cả anh em xem anh em tham khảo anh em nhé đó và mình sẽ tắt mực đi và mình sẽ nói với tất cả anh em tại sao mình bắt tổng đề là tổng đề cứng hai bài cho anh em ngày mai và tổng phụ là tổng đề 38 đúng không ạ đây và cách uh, tính là tính tuần tuần vừa qua đi đúng không ạ tuần vừa qua thì chúng ta có tổng 49 và tổng 38 tổng 27 đúng không ạ thì chúng ta có mới có một tổng 27 ở đây rồi đúng không ạ và tổng 16 tổng 49 tổng 38 đúng không ạ và tổng 2 tổng 16 đúng không ạ và tổng 05 tổng 05 tổng 05 đúng không ạ ba ngày liên tiếp tổng 05 đúng không ạ đấy anh em thấy anh đồng quay ảo không ạ ba ngày liên tiếp tổng cộng năm phải không ạ thì chúng ta có lộ diện ra đó là tổng 27 và 38 thì về ít nhất đúng ạ 27 38 về ít nhất đấy anh em xem đúng ạ thế tuần vừa qua đúng ạ chúng ta chỉ có một cái tổng là tổng 27 và tổng 38 thì tuần này ngày mai anh đồng sẽ bệt cái gì đây bệt tổng gì đây tổng 49 hay là 16 hay là 27 hay là 38 đúng ạ thì mình theo dựa dập những cầu kèo đường lối những con số thì ngày mai mình bắt cho anh em tổng đề là tổng đề cứng là tổng đề hai bài anh em nhá và tổng đề lót là tổng đề 38 đấy anh em xem anh em theo khảo kết trùng máu trùng cầu hợp tình hợp lý thì anh em chơi anh em vào tiền không thì thôi anh em nhá đó và mình xin phép được tắt cô vào đầu tuần và vào chú số cho anh em ngày mai và mình sẽ chốt cho anh em tổng đề là tổng đề cứng ngày mai là tổng đề 27 anh em nhé tổng đề cứng 27 và mình sẽ lót cho anh em một tổng đề lót đó là tổng đề 38 đấy anh em xem anh em tham khảo kết trùng máu trùng cầu thì anh em phải chơi còn không kết không trùng máu không trùng cầu thì không chơi và không vào tiền đúng không ạ đó đấy và mình xin nhắc lại một lần nữa phan quân xoay cầu chủ số ngày 26 tháng 3 năm 2019 à xin lỗi anh em ngày 26 tháng 3 năm 2020 chốt cho anh em tổng đề cứng là tổng đề 27 và lót cho anh em tổng đề 38 đúng không ạ thì và chúng ta có tổng đề 27 thì chúng ta gồm có 3 bộ đúng không ạ có đó là bộ đề 02 này đúng không ạ bộ đề 34 và bộ đề 11 đúng không ạ và mình sẽ lót cho anh em một bộ đề đó là bộ đề của tổng đề 38 thì mình lót cho anh em bộ đề là bộ đề 03 anh em xem anh em tham khảo kết trùng máu trùng cầu anh em chơi không ghét không chủ máu không chủ cầu và không chơi và không bỏ tiền anh em nhé đấy và thật ra mình à, ngày hôm nay giọng nói của mình nó có vấn đề một chút anh em ạ vì mình hơi mệt một chút nên là nói không được chuẩn thì à, mong anh em thông cảm cho mình anh em nhé đó và chúng ta tổng đề cứng thì chúng ta gồm có hai bộ ba xin lỗi anh em ba bộ đúng không ạ chúng ta có bộ đề 02 bộ đề 34 bộ đề 11 đúng không ạ và lót cho anh em một bộ đề của bộ đề tổng đề 38 thì chúng ta có bộ đề 03 anh em nhé anh em xem anh em thực kết trùng máu trùng cầu thì anh em chơi không kết không trùng máu không trùng cầu thì không chơi và không có tiền anh em xem anh em lưu ý anh em nhé đó và mình sẽ chốt cho anh em một dàn đề dàn đề 10 số ngày mai cho anh em tham khảo anh em nhé và dàn đề này là dàn đề kết của mình ngày mai anh em xem anh em tham khảo kết trùng máu trùng cầu anh em chơi và dàn đề kết ngày mai có 02 20 07 07 đúng ạ và tiếp theo nữa đó là 9889 9889 2662 xin lỗi anh em ạ đó và 17 à, xin lỗi anh em mình <laughs> xin lỗi anh em 16 anh em ạ đó cho mình xin phép được đếm nhá 2 4 6 8 rồi đúng không ạ chúng ta có hai con số nữa đúng không ạ và có đó đó là 11 11 và con 93 đó là giảm về kết ngày mai anh em xem anh em tham khảo kết trùng máu trùng cầu thì anh em chơi không kết không trùng máu không trùng cầu không chơi và không bỏ tiền đúng ạ và để chốt lô cho anh em ngày mai thì mình sẽ nhắc lại một lần nữa phân quân chơi cầu chốt số ngày 26 tháng 3 năm 2019 chốt cho anh em tổng đề cứng là tổng đề 27 và lót cho anh em tổng đề 38 bộ đề thì chúng ta có bộ đề 02 bộ đề 34 bộ đề 11 là của tổng đề 27 và lót cho anh em bộ đề 03 của tổng đề 38 anh em nhé gian gian đề kết của tổng đề 27 ngày mai có 0220 07 989 2662 16 11 và 93 đó là gian đề kết cho anh em tham khảo ngày mai kết trùng máu trùng cầu anh em chơi không kết không trùng máu không trùng cầu và không chơi và không có tiền đúng ạ đó là về phân đề bộ đề tổng đề dàn đề đúng không ạ và anh em xem thì anh em thấy kết trùng máu trùng cầu thì anh em chơi và anh em có chơi thì chơi vui chơi xà lá bia hơi thôi chơi văn nghệ thôi 50 nghìn thôi đó là lô đúng ạ lô 50 điểm để 50 nghìn anh em nhá đó còn anh em nào mà xa bờ loạn số anh em một đánh tóc lớn thì anh em kết bạn zalo với mình zalo vip tuần phố núi 0326 723 343 đó là số thuận thoại zalo của mình anh em nhá đấy và tổng đây sang đây bộ đây của chúng ta là xong rồi đúng không ạ thì mình sẽ chốt cho anh em bạch thủ lô bạch thủ lô và độc thủ lô cho anh em ngày mai anh em xem anh em tham khảo kết thì anh em chơi đúng không ạ và bạch thủ lô thì chúng ta có bạch thủ lô 35 đúng không ạ bạch thủ lô 35 và độc thủ lô là con 53 đấy anh em xem anh em tham khảo kết trùng máu trùng cầu anh em chơi không kết không trùng máu không trùng cầu không chơi và không vào tiền nhá đây mình sẽ cho nó động lên cho anh em điện thấy đây mình sẽ chỉnh lại cho anh em đậm cho anh em về thời nhá đấy và để kết thúc và để kết thúc đoạn video này thì mình sẽ nhắc lại một lần nữa với tất cả anh em và Phan Quân soi cầu chốt số ngày 26 tháng 3 năm 2020 chốt cho anh em tổng đề cứng là tổng đề 27 và lót cho anh em tổng đề 38 bộ đề là bộ đề 02 bộ đề 34 bộ đề 11 la của tổng đề 27 anh em nhé lót cho anh em bộ đề 03 của tổng đề 38 vào anh em xem anh em thấy kết trùng máu trùng cầu trùng tổng trùng trùng bộ thì anh em chơi không kết không trùng máu không trùng cầu thì không chơi vào combo tiền anh em nhé và chúng ta có một dàn đề đó là dàn đề gì ạ đây mình sẽ ký ra luôn dàn đề kết anh em nhé dàn đi kết 20 số cho anh em ngày mai thì mình có ghi dưới này đó là 020 07 9889 2662 16 11 và 93 đó là dàn đi kết ngày mai và có bạch thủ lô 35 độc thủ lô 53 cho anh em tham khảo ngày mai và calo cả đề đúng ạ cho ngày mai ngày ngày 26 tháng 3 năm 2020 phải không ạ đó là dặn về phần lô đề cho anh em ngày mai anh em sập tham khảo kết trùng máu trùng cầu anh em chơi không kết không trùng máu không trùng cầu và không chơi vào không một tiền đúng không ạ và đến đây thì đoạn video của mình xin phép được kết thúc và xin chúc cho anh em một ngày mai một ngày phát tài phát lộc anh em nhé và xin chào hẹn gặp lại anh em ngày mai